Kéo giò luôn hả? Kéo giò giục ra luôn á. À. cái nào nó thiệt mà. Dạ. Mến chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của em Thì trong cái quá trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự bỏ hoang, khách sạn bỏ hoang Thì à, em tình cờ phát hiện được một cái à, căn nhà bỏ hoang mọi người Mà hồi chiều á, em được một người à, chú chia sẻ thì cái à, chuyện tâm linh ở trong cái căn nhà này hết sức là rùng rợn luôn cả nhà. Trước khi đến đây á, thì em trình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thần Hoàng Thổ Địa, Đất Đai Nhân Trạch, các dông linh, chiến sĩ, các hương linh, ông bà khúc mày khúc mặt ở đây. Cho phép con chia sẻ những thước phim chân thật để truyền tải đến mọi người xem giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc nha các vị oh. bước tới đây cảm giác rất là ớn lạnh luôn cả nhà thì à, phía ngoài của cái căn à, nhà này á mọi người nhìn rất là ghê rợn luôn bỏ lâu căn nhà này có những cái chuyện ly kỳ nào rùng rợn nào thì mời mọi người hãy cùng em để chia sẻ nha thì à, nghe có tiếng sột sột ở trong đó bây giờ là đúng là giờ lên luôn nha cả nhà giờ em sẽ à, mở cái à, điện thoại lên xem thử cái giờ của à, cái giờ của mạng nha mọi người đó ở trong đó em nghĩ có cái tiếng nước là tiếng gì ạ à? ghê, ghê, ghê, ghê rợn lắm cả nhà để em cho mọi người thấy cái giờ nha giờ phút đây giờ phút giây nha cả nhà đó rồi bây giờ em sẽ bấm vào Việt Nam này. cho cả nhà xem nha hiện tại là bây giờ là 0 giờ 5 phút nha mọi người là cũng à, cái giờ linh nha cả nhà đó giờ này là giờ mạng luôn nha đúng là 12 giờ khuya luôn á rất là ớn lạnh luôn thì bây giờ em sẽ à, chia sẻ cái mẫu chuyện mà hồi chiều ông chú đó ông chia sẻ cho em nghe ở góc camera giấu kính nha cả nhà tại vì à, có nhạc bán viên rồi cả nhà cho nên là với lại à, đó là cái góc camera giấu kính ở trong đây không biết sao mà cái ngôi nhà kỳ lạ này nhà mọi người thì à, theo được chú đó chia sẻ cho em á là của một người Việt kiều nha mọi người là người à, Mỹ gốc Việt á là cho một cái người trong nhà hay là một người bạn gì đó để đứng ra để xây cất cái căn nhà này nhưng mà không hiểu làm sao á thì có những cái à, cái vong linh á không biết là cái căn nhà này xây cất làm sao mà có một cái vụ tự sát trong cái căn nhà này để em đi vòng vòng thêm coi thử coi có chỗ đường nào vô không nha chứ không thấy của chỗ vô luôn cả nhà không thấy chỗ vô luôn thì tiếp tục câu chuyện nha cả nhà thì cái căn nhà này á là có một cái à, thiếu nữ tự sát trong cái căn nhà này rồi à, từ đó những cái à, anh thợ xây á người ta đi xây dựng á thì buổi trưa á, mọi người thì cái chú đó chú à, phụ hồ vào buổi trưa thường thường người ta ngủ nghỉ lại đây á thì chú thấy ma nha mọi người ở nhắc tới đây cái em nổ gai ốc hết cả nhà thấy ma mọi người thì thường thường thì chú đó nói là thường thường ở lại buổi trưa cả nhà và nghe chú đó chia sẻ là thường thì chú không sợ ma cũng không tin nhưng mà chú thấy trực tiếp luôn cho nên là chú tin nha cả nhà và bây giờ ở trong cái căn nhà này nghe có những cái tiếng nước nước chảy này mà em đứng đây là em rợn cái ốc hết luôn nha cả nhà đó em rợn cái ốc thật sự luôn thì à, bây giờ đúng là cái à, giờ lên luôn cả nhà em sẽ mở đèn hết công suất để à, mình đi vào cảm giác nó an toàn hơn nha cả nhà chứ giờ này đi một mình vô đây cũng rất là ớn luôn thì em sẽ kiếm cái đường vào không biết cái lối nào vào cho nó dễ dàng biết không có lối đi nha cả nhà hồi nãy thì em cũng đã trình với ờ, các tiêu vị ở đây rồi em sẽ vô chia sẻ những thước phim thực tế đến cho cả nhà xem nè và nhân uh, xin mình phép đi vào nha đánh động trước để mình đi vào để cho các ờ, hương linh ông bà rồi này kia người ta biết hoặc là hoặc là những cái loài ờ, rắn rết này kia chỉ có sợ ong thôi cục nó nổ luôn cả nhà không biết camera lấy nét được không biết rất là ớn luôn về quá cả nhà nghe chú đó chia sẻ hết sức là chân thật luôn sử dụng hai cái điện hết công suất rồi. luôn ờ. đây nổi hết ốc cục cả nhà wow. nghe những lời chia sẻ rất là ớn luôn nãy em có ở đây em nằm chờ đến ờ, cái giờ này à, để đi khám phá xem trong này như thế nào những cái tiếng nước nó rớt xuống làm mình rất là ớn luôn cả nhà hình như là ở trên nó bị thấm á cả nhà không biết nó có an toàn hay không đâu. đây có một số thành phần vô phóng uế cả nhà đây là cả nhà nước mới đậu xuống đây Ồ, nghe ông chú đó chia sẻ mà bây giờ em vô đây em không dám nói nữa lúc mà rất là ớn luôn wow em sẽ nhanh chóng ờ, khám phá trong này xem có cái ờ, hiện tượng gì không nha có thể là sáng quá cho nên là ở lên lầu là cả nhà lên lầu mới ớn còn nhịp nền nha nhìn trước nhìn sau đàng hoàng chưa cẩn thận vẫn hơn nhìn tới đây được Ồ. Ờ. ở một mà nơi xa lạ mọi người thì hiện tại em đang ở Vũng Tàu nha cả nhà ở một nơi xa lạ mà đặc biệt chỗ cái khu này nha cả nhà chỗ cái khu này thì khi em nằm ở ngoài đó em chờ cho tới giờ lên lên lên đó, thì cảm giác giống như là trong cái bộ phim ma nữ u hồn á cả nhà tự nhiên cái rồi đây lộ một cả nhà nó có những cái tiếng kêu tiếng la những gì đó mà đặc biệt là ở ngoài trước cái xe của em á lại có một cái xe đầu rồng chỗ quan tài những người chết đó cả nhà cho nó nằm và chờ rất là hào hợp luôn cả nhà wow. lên đây ớn cả nhà rồi à, không biết là vô đây tự nhiên cái nổ gai ốc này nổ gai ốc hết luôn không biết là cái phải là căn phòng này là mọi người bị kéo chân kéo đồ dục ra cửa hay không nghe lời chú đó kể rất là ghê luôn của à, chủ nhân chính là một cái người Mỹ gốc Việt em lên đây em à, sẽ à, khám phá thật là mau nha tại vì cái kênh của em nó còn bé cho nên là phải khám phá thật là mau Dạ, mong ờ, các ờ, quý cô chú anh chị và các bạn xem nhớ lan tỏa để ủng hộ em nha đây là mọi người mình cảm giác nó không an toàn cho nên không dám bước qua hầm nha mọi người ô oh, cái này mà tắt hết đèn cảm giác ớn ớn lạnh nghe cái tiếng nước chảy và nghe những cái tiếng gì lạ quá tự nhiên trong đầu tưởng tượng ra tùm lum đặc biệt là nhìn ra ngoài sau lưng nha cả nhà về quá ồ chỗ này nước không không biết nó có chắc hay không hoặc là điện đớm gì ở trong này mình sẽ phía lại nha dưới đây nó rất là trơn luôn cả nhà cảm giác như là rêu phong mình đã lên lòng một rồi giờ lên lòng hai luôn nha cả nhà nhưng mà ở quanh sáu là sợ luôn cho nên là em sẽ đi từ từ và cái này nó sẽ không có cái à, đồ để ấy nè không có cái đồ để lên can cái lên can đưa vịn đó và ngoài phía sau lưng của mình là bóng tối á rất là sợ luôn cả nhà đặc biệt là cái căn nhà này lại có một cái à, chuyện ly kỳ rùng rợn wow. mỗi cái tầng lầu đều nổi da gà hết mọi người ạ phía trước thì có đèn sáng làm cho mình à, cảm giác mình cũng phần nào á an tâm á nhưng mà phía sau luôn á nhiều khi con người ta sợ bóng tối cả ngày oh, không biết quạt phía nào trước nữa ờ, à, okay. thép cả nhà thì xung quanh ở đây á, là người ta đã xây hết rồi nhưng mà đặc biệt cái căn nhà này là phải bỏ giữ dở dang cả nhà à nó nổi như gà liên tục luôn cả nhà hết đường này tới đường khác luôn bây giờ em sẽ à, đứng đây và à, yêu cầu một cái à, điều nếu à, thảo đi xuống này đi xuống dưới đây đi xuống dưới nếu mà có có cái gì để mình về chạy cả nhà có cái gì mình bỏ chạy cho nó nha chứ mình nói cái này á lỡ có chuyện gì mà nó linh thiêng á tâm linh mà đâu có đùa được đâu lỡ có chuyện gì nó linh thiêng á thì mình không có chạy được nha hoặc <laughs> là ốm muốn ờ, hài hước trong đây cũng khó nha mọi người mình à, đi ở ngoài trước gì chứ ngoài sau cũng sợ nha cả nhà sợ nhất ngoài sau lưng đó à, đây run run à. nó ớn lạnh luôn em sẽ à, xuống đây và yêu cầu những cái hương linh những cái bom hồn Ờ, ở trong cái căn nhà này nếu có ờ, ở đây thì hãy ờ, cho camera có một cái tín hiệu gì đó để mọi người biết là trên đời này có cái sự tâm linh oh, nó ngợp ngợp của người cả nhà kia thì nó trái cái mắt mà mình nhìn không thấy đèn nữa thì cả nhà hãy à, có tiếng động thì à, cả nhà nếu ai có thấy hiện tượng gì thì hãy à, cho em biết nha bình luận ở dưới cho em biết nha thì em vô em đã trình và em à, xin phép được chia sẻ rồi em không thấy những cái hiện tượng gì khác bất thường cho bữa đi khám phá ngôi nhà ở trên núi là nó có hiện tượng rõ ràng luôn nha cả nhà bây giờ bước ra wow wow wow ờ lạc vô này thấy nó lạ quá cả nhà giống như lạc vô một cái uh, tham phẫu một cái thế giới nào giống như trong phim à, thiện nữ u hồn đó cả nhà ở ngoài đây mà ra khỏi ngoài đây rồi nghe cái tiếng nước nó vọng vô rất là ớn luôn rồi xin chào cả nhà hẹn gặp lại cả nhà trong các à, video sau nha